sinh dung diện hứng trang tự yêm trình dình bông nhê miền David trổ nhê sinh du ô chiếu à hãy tao hãy yêm chẳng mây nhê độc liếu hãy tao hãy yêm mây nhê trình dình bông Tông yêm sấy chẳng dầu như xì mấy mai tóng tàn vúa tàu nên hải sản và khủng dầu họp hang nên hiếu chính con chiên và nhẹ miền nên mấy lùng nên nhẹ biệt, con tổ miền mấy chỗ tòng nên nhẹ cò yếu và mấy chuẩn miền nhẹ mình tàu hoài nên bằng phía hoài hay ọ hay nhẹ miền bà thai tổng thai chiếu vua tế Nín hái chăn, ơi nín lén, nhi ngẹn hòa châu, Máy cuốn khuê chủ, nín căn. Nín giả, dạ, máy hầm duẩn. Nín bùng chế, máy lồng, lời chín. Giả dạ máy nhằn, nhằn hoang, mải mấy chấu tỏng, nhi miền nhìm góng. Chấu nái tế xì, nhi miền, diệt liu, gấm, máy tổng.